từ trước tới bây giờ không biết là anh chị tin không nhưng mà em ờ, làm bất cứ thứ gì á hầu như là chưa bao giờ mà em tính xa hết á chưa bao giờ em nghĩ là vậy em... mà nó đòi đi làm quản lý rồi người ta <laughs> đất em phải kể cho mọi người nghe như là em chưa bao giờ em tính là em sẽ làm cái này để em được cái kia đó ví dụ như là cái lúc làm quản lý ca sĩ đi em thề là em chưa bao giờ trong đầu em có suy nghĩ em sẽ làm quản lý ca sĩ luôn có nghĩa là em gặp cái bạn ờ, ca sĩ đó thì em thấy thương bạn quá nên là em ờ, lấy tiền túi của mình ra em đầu tư mv cho bạn em lấy tất cả mối quan hệ của mình ra em giúp bạn rồi em lấy bài hát của mình ra cho em bạn hát em có thương chị không cho đông khoa à, còn Trong để xem <laughs> để xem sau buổi talk show ngày hôm nay thì em mới quyết định được có nghĩa là em làm vậy thôi em làm xong thì ra thì những cái bài nó hit to quá thì có rất nhiều công ty muốn kêu bạn về thì bạn không có chịu đi bạn nói là chẳng có ai mà tốt với bạn hơn em chẳng ai thương bạn hơn em tại vì bạn đã trải qua nhiều rồi vì như vậy nên là em mới quyết định là em mở công ty ra để mà em quản lý bạn nhưng mà lúc đó em không có làm một mình mà em còn có thêm một người nữa chị mới là người đang cần sự tỉnh táo ở đây có một người vì thương một người sẽ bỏ toàn bộ tiền ra để làm sản phẩm cho người đó và sau đó gây dựng cả một công ty chỉ vì thương một người bạn và đây không phải là mối một mối quan hệ tình ái và em cũng chả đang cố gắng chinh phục trái tim của cô bé ca sĩ đó và em hy vọng ai sẽ tin vào câu chuyện này của em trời tin em tất cả những người thân của em sẽ tin em những người mà đã làm việc với em họ sẽ tin em và bản thân em tin là em làm đúng nếu như được lựa chọn là em vẫn sẽ làm cho bạn đó nhưng mà nói thật nha Giang Khoa à, nếu chúng ta có một tình cảm với ai đó chúng ta mới lo cho người đó đúng rồi đúng chưa và có, khi nào là mình nghĩ đó là một cái tình yêu dạ không. từ ban đầu không chắc chắn là yêu được không nếu như nếu như mà yêu thì em cũng sẽ lựa người đẹp hơn mà yêu chứ chắc không phải <laughs> không thật sự luôn thì khi mà cô bé đến với em á thì cô bé không có gì hết á không có nhan sắc không có ngoại hình không có tiền không có bất cứ một cái gì chỉ có giọng hát thôi và sự thông minh em rất là thương là tại vì cô bé rất là giỏi đối với em đến giờ này giây phút này em vẫn cảm thấy là cô bé là người hát hay nhất trong cuộc đời em từng gặp rất là nhiều người thắc mắc luôn ủa mày làm cho nó vậy mày được cái gì không thì em luôn luôn trả lời một câu là em không có nghĩ là em sẽ được cái gì hết trơn chỉ đơn giản là em muốn làm thôi à, em kiểu sống như vậy á nên là cho đến giờ này thì ờ, cũng có nhiều cái nó xảy ra vì cái <laughs> chuyện đó của em <laughs> nhưng mà nếu mà được chọn lại từ đầu thì em sẽ vẫn làm như em, vậy em sẽ vẫn làm như vậy nhưng mà có lẽ là em sẽ bớt tình cảm của mình đi chị cho rằng là là là về phía sau trong cái mối quan hệ công việc này chắc chắn sẽ vẫn có những cái chi phí để giữ để vận hành yeah. Dạ. một cái công ty như vậy Được dạ, và quá. cái chi phí đó nó phải đến từ cái uh, tiền thù lao của những người nghệ sĩ mà yes, được em yes, đào yes, tạo, được rồi. em đầu tư đi đường dài. Ván cờ đã trở nên sòng phẳng, còn câu chuyện của tình yêu nào để kể tiếp không Văn Khoa? Không phải là em kể công nhưng mà thật sự là ván cờ này sẽ không bao giờ sòng phẳng được hết. Tại vì nếu như mà em có thể thật sự kiếm tiền từ bạn đó thì bây giờ em đã có mua được nhà và em đã có xe ô tô, em đã có một cuộc sống đầy đủ hơn cho đến cái sản phẩm mới đây cuối cùng mà chúng em làm với nhau á thì em dốc hết tiền để dành của em ra mua nhà để em thực hiện cái sản phẩm đó em đang nói đến chân ái dạ à, khi chân ái ra đời đứa con tinh thần của châu đăng khoa hình như đứa trẻ đã sinh ra dưới một vì sao xấu điều gì làm em <laughs> thất vọng hơn phản ứng của công chúng đối với sản phẩm chân ái hay là câu chuyện tan rã giữa em và nàng thơ của mình cho đến gần đây thì nhiều khi em ngủ dậy em vẫn chưa dám tin là cái chuyện này nó sẽ xảy ra luôn em vẫn nghĩ rằng đôi khi ước gì đây là một giấc mơ không hiểu tại sao nha như bình thường á em mà gặp những cái chuyện mà em đau như vậy chỗ chắc em khóc luôn á buồn nhưng mà cái lần này á tự nhiên em trống rỗng em không cảm giác gì luôn nhưng có đặt cái vấn đề là em xem có lỗi gì trong chuyện đó không dạ có em có sai gì có không? chứ có chứ cái lỗi của em á chính là em cư xử quá cảm tính chắc chắn là mình làm gà mình không bao giờ mình muốn gà của mình lụng bại hay là tồi tệ đi á mình phải muốn cái gì tốt nhất cho nó nhà quản lý ngoài việc là khai thác thu nhập và uh, đầu tư sản phẩm cho nghệ sĩ thì đặc biệt là ở tư cách một nhạc sĩ còn là sự dẫn dắt về nghiệp vụ thì nỗi đau của em em sẽ lý giải nó là ở góc độ bạn bè anh em ở góc độ của thầy trò hay ở góc độ của nhà quản lý đang mất đi một con gà chiến cái lúc mà chuyện đó xảy ra em không có nghĩ là chết rồi từ nay sẽ mất cái nguồn thu em không hề nghĩ tới đó em cảm giác em mất đi một đứa con chị nghĩ như này ừ. quản lý không phải là một trò chơi để mà em có thể áp dụng với bất cứ một cô cô bé vô tư nào mà em rất yêu quý yeah. Dạ. còn là hiểu thấu đáo cái bàn cờ cân bằng của một ngành công nghệ là bao nhiêu đầu tư đầu tư như thế nào và bài toán tỷ lệ đó nó sẽ phân hóa được cái thị trường ra lớp lan là nhà đầu tư người dẫn dắt nhà quản lý, nghệ sĩ, công chúng tất cả mọi người đều có vị trí và vai trò của mình. Nhưng Miu ơi, Miu nói là lý thuyết thôi Ở trong ờ, cuộc sống đôi khi nếu chúng ta làm theo lý thuyết như thế Thì nó cũng hay nếu vậy nó rõ ràng Ở đây xử lý của cho Đăng Khoa là bằng tất cả bằng cảm xúc hết Em không nên làm nhà quản lý Em nhận ra điều đó mà Thực ra thì ờ, cái vấn đề em làm chủ yếu là chuyên môn là chính thôi Đúng rồi có lẽ là trong cái không may thì cũng có một cái may mắn là tên tuổi danh tánh của bạn giờ đây trở thành một cái tên rất nóng trên mạng ờ, xã hội một hiện tượng mà không nhiều nhạc sĩ trẻ có thể tự tạo ra cho mình trước đây cho đăng khoa ờ, không Vậy thì ít có công loại cả hai luôn đó này chị đang đi chị bắt đầu chị có mùi thúy âm mưu ở đây rồi đó cho đâu không có nhiều người thuyết âm mưu lắm chẳng dạ, ai tin là cái chuyện đó xảy ra tất cả mọi người hầu như ai cũng hỏi em cái câu đầu tiên á là tụi bay tự dựng scandal đúng không thật sự luôn nhưng mà nếu như em làm vậy thì em ngu quá em tự bôi cho chết trấu với mặt mình em tự bôi cho chết trấu với mặt mình lẽ ra nếu mà ví dụ mà có chuyện nó xảy ra thì em sẽ đá chuyền trái banh sang chỗ khác người ta thường nói rằng nếu không có sự vấp ngã thì cũng không có lớn lên đâu đúng rồi. nếu không có điều đó thì có lẽ cho đăng khoa cũng sẽ sống bằng cảm xúc đúng vậy đúng không em sẽ không thay đổi luôn á đúng vậy hiện nay thì có rất nhiều người nói rằng châu Đăng Pha là một nhạc sĩ ờ, thị phi hay gây ờ, scandal rồi hay nói ngược lại để mọi người phản ứng để tạo nên tên tuổi của mình có đúng như thế không? nếu như em nói là em không có chủ đích cái chuyện đó thì mọi người tin không tại vì anh thì tin nhưng mà dạ. mọi người khán giả là không tin thì bây giờ phải chịu thôi chứ em đâu thể bắt người ta tin mình được hay là ờ, nhiều người nói em là chơi bất kỳ nhạc của ai ờ những cái người mà nói ra cái câu đó thì chắc chắn là bạn đó sẽ không hề nghe hết hoàn toàn những cái chương trình radio của em ừ. nếu như ai theo dõi á thì sẽ hiểu cái kiểu của em là cái kiểu em nghĩ gì em nói đó và cái công việc của em trong chương trình đó là em phải nhận xét đánh giá các bài hát nó như thế nào hàng tuần chứ em cũng không có tự nhiên mà em lại phải phân tích ra nhưng mà khi mà em phân tích em đánh giá em luôn tìm phương án giải quyết cho những cái khía cạnh đó chứ em không có chỉ nói dạng à, bài này dở quá thôi dẹp đi đâu no em nói là ok bạn phố này chưa hiệu quả lẽ ra bạn nên làm chỗ này như thế này sẽ ổn hơn em nghĩ vậy chứ thế nhưng đó ý kiến riêng của em dạ đó em luôn luôn màu đầu là đây là ý kiến chủ quan của tôi thực ra có những bài hát á em thích em khen nức nở luôn và em ờ, cảm thấy là mọi người ơi hãy bình chọn cái bài này đi lúc đó sao mọi không ai nói gì hết trơn mà họ chỉ nhớ những cái lúc em chê thôi đi sâu hơn một chút xíu thì khoa em nghĩ gì về khả năng tiếp nhận lời phê bình của người việt nam mình nói chung bản thân em cũng không thích nghe chê đâu nhưng mà những cái lời chê mà nó mang cái ý đóng góp xây dựng á thì nó ổn hơn rất nhiều là những cái lời chê mà cố tình để chỉ để chà đạp mình xuống tại vì em cũng bị chửi nhiều rồi nên là em <laughs> em em ờ, cũng tập được cái thói quen là em ờ, phân loại những cái gì em nếu đó không nghe... phải là lời chê mà là những lời tố cáo thì sao nói chung là nếu mà em sai thật sự luôn á thì em sẽ phải chịu trách nhiệm có nhiều dư luận cho rằng âm nhạc trong sản phẩm chân ái nghe quen quen và đã được nghe thấy, tìm thấy ở một nơi nào đó trên kho tàng âm nhạc thế giới. Em trả lời như thế nào? À, cái vấn đề này thì em mới càng mắc cười nữa. Có nghĩa là cái bạn phối là cái phần piano ban đầu á, em làm cái demo thì là em đã mua độc quyền cái sample này trị giá 600 đô la Mỹ trên Over the World luôn có nghĩa là toàn giới độc quyền được mình em xài thôi em hoàn toàn có thể đánh lại một cái na ná như thế em hoàn toàn có thể làm được tại vì nó cũng đơn giản thôi ừ, nó không ừ, có gì hết trơn. phải mua đúng không đúng rồi tại vì em tôn trọng bản quyền em tôn trọng và nếu mọi người để trong cái credit á phần music producer em có để tên cho Nam Khoa và Encore đàng hoàng mà không ai đọc cái đó cả người người ta chỉ chửi em thôi <laughs> đó nên là khi mà mọi người nói về em cảm thấy mắc cười lắm bây giờ là 4.0 rồi cái phần vấn đề bản quyền nó rất là chặt chẽ nếu như mà em xài chùa thì em sẽ bị đánh bản quyền và em mất kênh youtube của em luôn chứ Đúng. đừng có nói tới cái việc mà hả, em được phát hành khắp nơi đó đối với chị đây là lần đầu tiên chị hỏi em câu này và chắc chắn là em cũng muốn đây là lần cuối cùng để nói với công chúng khán giả của mình tự tạo ra thị phi để tạo ra danh tiếng và mồi lượt view cho sản phẩm sắp tới theo em có phải là một nguyên tắc chuyên môn được phép hay không em thật sự em đã từng trải rồi nên em cảm thấy nó là cái suy nghĩ sai lầm và lệch lạc nhất luôn á em đã từng làm như thế nên em thấy là mình làm như vậy mình mất được là nhiều hơn được đúng tự nhiên cái mình lại đi đánh mất cái cảm tình của người khác dành cho mình mình lại biến mình trở thành một cái gì đó tồi tệ cho mất người ta dù đôi khi cái mục đích mà mình làm cái điều đó nó không phải là vì mình nhưng mà chẳng ai quan tâm đến điều đó cả họ chỉ nhìn thấy được là ờ, mày đã làm việc xấu mày đã như thế thì mày phải bị như thế đó vì vậy nên là em những tháng ngày bị dồn dập tấn công cảm giác thật của em như thế nào suy sụp luôn vì ba mẹ em cũng suy sụp luôn ba mẹ em đọc báo xong rồi à, thấy em bị chửi xong ba mẹ em bệnh luôn cái ba mẹ em cứ nói em là thôi con về quê đi con đừng có làm cái gì dưới đó nữa hết trơn về dưới đây đi rồi làm gì làm em có nghĩ có một cái rất là hay trong cái ngành công nghệ giải trí của yeah. Dạ. Hàn Quốc mà mà khán giả trẻ mình rất là ái mộ cả cái cách hành xử để xử lý khủng hoảng truyền thông yeah. của dạ. người nghệ sĩ trong cái ngành công nghệ đã phát triển đó là có một cái sự giải trình rất là minh bạch rõ ràng và nếu họ sai sẽ là cũng như người thật sự chân thành từ người nghệ sĩ đối với yeah. Dạ. những người đã vẫn đang trả lương cho họ vẫn đang nuôi sống họ thì thì tại sao đối với uh, ờ, chân ái hoặc đối với những cái lời thị phi luôn nhắm về với em <laughs> thì tại sao em không có những giải trình minh bạch đó chú thể trên à, trang cá nhân ra, của tại mình. vì em cảm thấy em không sai em không cần thiết phải trả lời em cảm thấy là đúng là thanh giả tự thanh thực, thực sự là nếu như mà em sai em sẽ nhận lỗi bản thân mình còn nếu em cảm thấy là trời người ta chỉ muốn chửi người ta chỉ muốn nhìn thấy những cái người ta thấy người ta chỉ muốn nói những cái mà người ta muốn thôi thì em có nói gì cũng vô ích thôi nghĩa là em có giải thích cỡ nào thì người ta cũng không tin nên thôi em có thể không cả. phải là giải thích đối với đối tượng mà ừ. đã chỉ trích em mà đối với công chúng xứng đáng được một lời giải thích ừ. rằng người nghệ sĩ mà tôi yêu mến là người công chính đàng hoàng làm ăn lương thiện họ xứng đáng có một lời giải thích dạ yeah. thực ra thì uh, cho ekip của em á mọi người cũng có lên tiếng đó là những cái người mà làm chung với em cái bài này á tại vì cái bài này á thực thực là một cái bài nó quá tâm huyết luôn à, để mà ra được cái bản final mà mọi người nghe á, em làm tới 19 bản master khác nhau cùng làm việc với năm producer khác nữa em làm kỹ đến nỗi mà em cảm thấy chỉ cần có một điểm mà chưa ổn thôi là em cũng phải làm lại kiểu như vậy và vì em làm với nhiều may quá em làm với nhiều người quá nên là họ họ biết được cái sự thật là em đã làm cái bài này trước cái kia lâu rồi nên là họ lên tiếng bảo vệ em và em cảm thấy như thế là đủ em đã làm hết sức nhưng em có cho rằng em đã làm đủ tốt hay chưa à, khi mà em làm một bài hát á ví dụ người ta tới đặt bài hát cho em đi họ thường hay nói là làm cho anh chị một bài hit đi <laughs> làm cho anh chị một bài kiểu này kiểu kia nhưng mà em luôn trả lời là em không biết hit là như thế nào em chỉ có thể làm hết sức của em thôi làm sao mà để cho không ai chê bai được cái gì còn cái chuyện hết hay không thì nó nhiều yếu tố khác lắm bây giờ Ờ, nhà báo Trác Thúy Miêu đã hỏi em rất là nhiều về nhạc sĩ Thị Phi ha à, ờ, vì công chúng chửi em có phản ứng gì không đúng không tại sao em không hỏi lại kinh nghiệm của chị Trác Thúy Miêu em nghĩ giống đầu chứ ừ. lúc mà chị hỏi câu đó em nghĩ giống đầu chứ ừ. Ờ, thực ra thì em thấy chị cũng bị chửi nhiều mà <laughs> một cái người cá tính thì hay có những phản ứng trái chiều thí dụ như em cũng là người cá tính thì dạ. chắc chắn có những phản ứng trái chiều nhưng mà em hèn lắm vậy nhà báo cũng cá tính thành ra cũng có nhiều người nói là nhà báo thị phi dạ. cũng phản ứng dữ dội vậy thì em hãy truyền kinh nghiệm đi khi mà ta phản ứng dữ dội ta chửi như thế thì ví dụ như là lúc mà chị cho em đang trường chẳng hạn ừ. hay là lúc chị đội nón bảo hiểm chẳng hạn à. <laughs> thì sao thì lúc đó là em sẽ trả lời em rất quan tâm tới chị luôn á cái gì em cũng đọc à, lúc đó thì em em không trả lời với công chúng tại vì công chúng là một hợp thể của rất nhiều cá nhân ừ. và khi em đọc những cái lời phẫn nộ của mọi người á nó chỉ đang trải trước em một cái hiện tượng mà em phải học ví dụ như là nhạc sĩ không chỉ học về âm nhạc và nhạc lý em em phải học về con người vì em viết nhạc cho con người coi chị lên truyền hình chị nói chuyện cho con người người ta nghe và tự hỏi là tại sao cái thiện chí của mình lại được đáp trả bằng những lời hằng học như vậy lúc đó em hiểu nhiều hơn về uh, xã hội đương đại em hiểu nhiều hơn về người việt nam em hiểu nhiều hơn về uh, cái sự bức bí không có lối thoát của cái năng lượng hằng học giận dữ và em hiểu nhiều hơn là cái vai trò của người nổi tiếng không chỉ là làm ra sản phẩm nghệ thuật đâu mà ở trong cái bối cảnh hiện đại á, người nổi tiếng chịu quá nhiều trách nhiệm cho công chúng của mình thậm chí những giận dữ không có đối tượng để bung xả thì em thường hay có một cách nói vui là nghệ sĩ là búp bê bạo lực của công chúng nhiều khi giận quá lại lôi nghệ sĩ ra nhưng thật sự nếu mà không có những cái chấn động lớn trong sự nghiệp của em lúc đó chắc tới giờ em vẫn còn ngu em đã tự hỏi mình tại sao nói cái ý của mình như vậy người ta lại nghe ra như thế kia có đôi khi tại sao không đặt được vấn đề lại nói người ta mình. không hiểu thì đó. do mình đúng không thì ờ, là do em thôi thì đó chính xác ừ. chính vì những gì căng đan đó nó cho em cái cơ hội là tinh chỉnh cái nghiệp vụ của mình phát ngôn đúng chính xác ngay thông điệp vậy thì mỗi khi phát ngôn lúc đó người nghệ sĩ lại phải luôn ý thức rằng là từng câu phải có nghĩa độc lập của nó nếu có bị cắt ra thì vẫn bảo toàn được thông điệp do đó nếu dễ thì tất cả mọi người đã làm nghệ sĩ rồi đó, do đó tính ra lỗi là lỗi do nghệ sĩ đúng lỗi do nhạc sĩ đúng thí dụ như em nghĩ rằng ôi khán giả cũng sẽ theo dõi mình suốt mười mấy không không làm ai rảnh hết không ai rảnh ơi coi điều đó người ta đang coi thí dụ như rảnh ta đang coi, ta nhìn lên ta coi nó Ô, nhỏ này nó bậy quá Nó tầm bậy tầm bạ Đó chính là do nghệ sĩ không kiểm soát được Công chúng Khi không nói bao giờ có lỗi Ta hiểu Đúng vậy Công chúng khán giả sự giận dữ của họ không bao mình giờ tự có lỗi mình thôi Ờ, chị có thể chất vấn em rất nhiều và em cũng có thể phân bua với chị rất nhiều Chỉ có cái duy nhất là dẫu em có thể giải thích hay đến như thế nào Cái dở của người làm nghệ thuật đó là tạo sự hiểu lầm Anh nghĩ rằng là khi người nghệ sĩ bị tấn công á ờ, Có những người là họ tranh luận lại yeah. Dạ. Họ cãi lại, họ phản ứng lại có những người im luôn em im nè đấy đây im đây cũng im luôn dạ không đủ lúc đó em trả lời đủ lắm trả lời như điên luôn và chính ra như thế á em lại tranh luận với khán giả em vô tình tạo nên một áp lực riêng cho em nữa bởi em vì em càng tranh luận thì nó lại tranh luận với nữa em trả lời bằng những sản phẩm sau để bù đắp lại cho đúng em. rồi vậy thì luôn tâm niệm thứ nhất công chúng không bao giờ sai yeah. Dạ. thứ hai công chúng không bao giờ sai thứ ba công chúng không bao giờ sai và cuối cùng chúng ta sai yes. em không đặt vấn đề ngược lại làm nghệ sĩ đó là sai rồi em nói là chúng ta không cần uh, gọi là trả lời với khán giả yeah. chúng dạ. ta sẽ trả lời bằng những tác phẩm sau yeah. Dạ. nhưng em phải đặt vấn đề là liệu khi họ ghét mình quá họ sẽ không xem những tác phẩm sau đặc thù em khán giả nói... việt nam khác anh càng ghét khán càng giả, xem khán giả việt nam ngộ cái là cái thuộc tính của cái thị trường mình á là đôi khi những khán giả ái mộ ừ. anh á ờ. không có nhất thiết phải là vì họ yêu mến cái sản phẩm của anh nhưng mà tại vì họ tức mấy cái đứa <laughs> này quá cái dòng hai bên cãi qua cãi lại thì cái người mà chống lại anti fan nghiễm nhiên trở thành fan họ sẽ bảo vệ anh nếu mà ở trong showbiz Việt Nam có ai an toàn á thì em nghĩ anh Linh an toàn nhất á anh gần gũi anh tiệm cận anh chân thành như vậy mà mà anh mà còn bị <laughs> mưa đá Vậy thì mà cũng bị chửi em <laughs> rồi mà cũng đã bị chửi rồi cũng đã bị giận bị khán khán giả giận rồi ngay cả lúc đó em thấy là anh quyền linh không có một động thái gì là can thiệp và để khán giả anh đã xây dựng nên cho mình và họ sẽ là luật sư bào chữa cho anh họ sẽ là những người bảo vệ anh và chỉ có công việc mới có thể thuyết phục những người còn chưa hiểu mình giống như lúc nãy chị Miêu nói có những người họ không biết chút giận ở đâu họ chút vào nghệ sĩ anh hay nói tự nhủ với mình thế này nè à, nếu như ai đó trút giận vào mình thì thôi mình cố gắng mỉm cười cho qua xem như mình giúp cho họ để họ có thể uh, hoàn thiện cuộc sống của họ nhiều hơn thực ra ai cũng muốn suy nghĩ được cho anh hết á nhưng mà để làm được đó là cả một vấn đề chính xác là điều đó ví dụ như ví dụ như bây giờ đi người ta làm tổn thương đến anh mà nặng nề có thể ảnh hưởng tới gia đình hay ảnh hưởng tới tính mạng anh thì anh có cho qua không ngày xưa đó anh cũng giống như em thôi nếu uh, bởi vì anh cũng may mắn ngày xưa anh không gặp những cái chuyện như em uh, có thể anh tranh đấu đó nhưng mà sau bao nhiêu năm gọi là sóng gió của cuộc đời thị nộ ái ố thì à, anh dần dần cảm nhận thế này nè à, buông bỏ à, chúng ta hơn hàng triệu triệu người rồi và chúng ta sẽ không hơn thua với bất kỳ một người nào nữa và đến bây giờ anh đã luyện được cái đó em biết mấy năm mới mới được không 5 năm anh suy nghĩ 5 năm rồi nhưng mà bây giờ anh vẫn lâu lâu anh vẫn trỗi về cái chuyện bon chen với là sơn si bức xúc á dạ, à, dạ, dạ. sơn si á nhưng mà khi mà trỗi về rồi thì anh nhắm mắt lại nó kìm lại kìm lại kìm lại không được được được mình đã luyện 5 năm nay rồi từ từ từ thế là nó vơi đi không phải luyện được như vậy đâu nha à, rất là khó luôn đó à, đến bây giờ thì gần như ở anh luyện được 90% rồi thậm chí bây giờ có thể cho đông pha có thể ngồi đây nói xấu với anh có thể chửi anh nhưng mà anh về anh nghĩ chút nói thôi kệ chắc là do bức xúc điều gì đó hay là có có lẽ là do cuộc sống mưu sinh dạ châu đăng khoa làm đó thôi mình giúp cho đăng khoa được đó không mà em thật luôn có nghĩa là em có thể là em em có thể khẳng định là em cũng cũng nghĩ tới cái chuyện như anh đó từ lâu lắm rồi ừ. thật sự em kể chuyện ví dụ vui thôi em đi taxi grab đó, chưa bao giờ em chấm ai một sao dù có nhiều khi em bực mình kinh khủng khiếp <laughs> nhưng mà em vẫn luôn nghĩ là chắc là người ta có nỗi khổ riêng người ta mới dạy thế là em bỏ qua không để trong đầu em Đúng nữa sao luôn. em không bao giờ mà em chấm một sao ai luôn á chưa bao giờ luôn nhưng rồi có những cái mà có chuyện xảy ra ví dụ như người ta lừa em tí như vậy á ừ. xong em cũng thấy là chắc là người ta cũng có lý do đúng rồi thôi em cũng không có giữ tại vì em biết á em mà giận ai á trong lòng em nó mệt nè chứ người ta đâu có mệt đâu người ta không quan tâm tới chuyện đó nhưng mà em em luyện được cái giống như là em luyện giống như bị sai cách hay sao em bị tạo hỏa nhập ma luôn <laughs> giống như là nên là đôi khi á em quên tất cả mọi thứ rất nhanh nha nhưng mà bù lại thì cái niềm vui đối với em nó cũng mua vong nhanh luôn và em giờ anh hỏi em mà cái giây phút mà em hạnh phúc nhất cuộc đời em là gì em không nhớ luôn nghĩa là em quên hết tất cả những cái mà em đã trải qua mà nó đau khổ quá em quên hết rất nhanh nhưng mà niềm vui nó cũng đi qua luôn dự định của em sau chân ái là gì à... kế hoạch ban đầu khi mà chuyện chưa xảy ra là sẽ còn phần 2, phần 3 của chân ái nữa và mọi thứ em đã lên plan và chuẩn bị đưa vào sản xuất phần 2 rồi uh, cuối năm sẽ là một cái album của Oren mà những tất cả những sáng tác của em và một cái mini live show nên là mọi thứ nó đã lên plan sao, hết sao không khóc không khóc không không không à, có gì đâu mà tiếc, khóc em tiếc em tiếc em tiếc em tiếc thật thật sự tiếc luôn bao nhiêu bài hát hay của em em làm ra thì ai mua em cũng không bán dù bán sẽ được rất nhiều tiền nhưng không bán để dành hết trơn không có bây giờ em nhìn thấy mấy bài hát đó em lại suy nghĩ Ờ, thì thực ra thì không có oren thì cũng sẽ có lemon hay là watermelon gì thôi nên là <laughs> thấy vẫn còn sân si thôi chứ không phải anh em đang nói thiệt tại vì em làm công ty giải trí à. và em còn rất nhiều thực tập sinh khác nữa nên là em sẽ cố gắng tìm một ai đó mà thực là làm cho em thỏa mãn được về cái phần nghe nếu như bạn ấy quay trở lại không không bao giờ giống như em đọc lại một quyển sách cũ vậy em biết trước kết cục rồi em đâu đọc nữa làm gì nhưng nếu có thể nói bằng ngôn ngữ của mình nếu có thể hát một câu rõ nhất về cảm xúc của em <laughs> cái bài đó nó buồn lắm luôn á đời có bao nhiêu ngày vui một bài hát của em mà viết cho anh quang dũng á đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen đôi lúc muốn sông thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vấn vương giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể Chị tin là ở đâu đó ừ. công chúng ngoài kia ừ. sẽ vẫn đợi lắng nghe những người nghệ sĩ chúng tôi kể câu chuyện thật đằng sau những xì căng đan và nếu chúng ta ngồi xuống kể cho nhau nghe bằng tất cả sự chân thành thì tất cả mọi thứ nhẹ biết chừng nào và chúng ta sẽ không ồn ào nữa để tập trung lắng nghe nghệ thuật tất cả chúng tôi à, và tất cả các bạn đều là những người lạ với nhau nhưng đôi khi chúng ta cần một bờ vai nào đó để dựa vào yeah. Dạ. người lạ ơi hãy cho tôi mượn một bờ vai à, và tôi biết chắc rằng hiện nay à, cho đăng khoa đang rất là xúc động à, đang nhớ về những cái cảm xúc của mình và quý vị hãy trân trọng những cảm xúc đó như người nghệ sĩ chúng tôi cảm xúc là hàng đầu có đôi khi cũng có sai đó nhưng thực sự chúng tôi sống bằng cảm xúc chúng tôi luôn luôn đem đến những cái cảm xúc đó để truyền đến khán giả à, cũng đừng vì một điều gì đó mà trút dần lên những cái người nghệ sĩ tâm hồn nó nhẹ nhõm với chúng tôi hãy uh, chia sẻ với chúng tôi hãy cùng với chúng tôi để làm nên những tác phẩm cho cuộc đời này và chúng ta những người là ơi nhưng cần lắm những bờ vai nhưng mà, và nếu mà <laughs> mà nếu mà anh em chúng tôi có khi cũng chưa hoàn hảo có khi cũng lắm sai lầm thôi thì có một lúc nào đó đã từng sai lầm có một lúc nào đó đã từng gây những hiểu lầm có một lúc nào đó đã từng kích hoạt cái suy nghĩ về thuyết âm mưu rằng chúng tôi là những nhà dàn dựng tài ba cho chúng tôi xin lỗi và hãy đón nhận sản phẩm xin khoan vội đánh giá con người rồi à... em à, em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những uh, khán giả mà đã luôn yêu thương và ủng hộ mình tại vì để cho những cái chuyện như vậy nó xảy ra là cái điều mà thật em không muốn và em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm cái việc đó hết đó, là em rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng em và không có bỏ rơi em trong những lúc mà mà mà nó khó khăn nhất <laughs> à, em sẽ tiếp tục mạnh mẽ để uh, tiếp tục làm nghệ thuật một cách uh, tâm huyết nhất em sẽ không có để cho bất cứ thứ gì làm cho nó mai một cái ờ, sự nhiệt huyết ở trong em hết bạn nghĩ rằng với những cái ờ, cảm xúc của cho rằng khoa đó thì chúng ta không nên làm kinh tế những người nghệ sĩ chúng ta cũng không nên làm kinh tế đúng rồi đúng rồi nếu như ờ, mình sống bằng cảm xúc mà làm bằng kinh tế thì sẽ thất bại trước mắt đó đúng rồi